anh dừng chân ngước nhìn trời cao và muốn anh sao để buồn đau phủ lên bờ vai ao gầy mình mà ta rời xa quê hương về nhau dù đã có ai quanh anh cả hai bên khi buồn vào kết thúc nhau là một ta nơi một sương consigo love.